sẽ copy ờ, button delete và chúng ta sẽ thêm vào hero list chúng ta sẽ thêm vào đoạn là lọc này easy for này thêm một button click xóa luôn hello ở trong mảng đấy tiếp đến chúng ta sẽ sang file TypeScript hello. com. ts thêm hàm delete và cuối cùng chúng ta sẽ thêm ở phía dưới service như vậy là đã xong chúng ta sẽ cùng à, kiểm tra tính năng nhân tiện thì à, tôi muốn nói với các bạn đây là các à, hero ở trên một API giả lập tất cả dữ liệu thì vẫn nằm trong một file TypeScript này thôi cho nên là sau khi các bạn khởi động lại server thì nó sẽ trở lại như bình thường dù có thêm sửa xóa như thế nào các bạn mà muốn ờ, làm một ờ, cái web API ở dưới phía dưới backend bằng ờ, .NET thì có thể tham khảo khóa học tôi sẽ để link ở phía dưới khóa học cũng do chính tôi tạo nên ok để tiếp tục bài học chúng ta sẽ test tính năng xóa này tôi sẽ xóa doctor này xóa luôn trong dash 3 của chúng ta chúng ta xóa cell celestial này selection đây Rồi, chúng ta sẽ kiểm tra dash 3 của chúng ta mất là celestial bốn hero đầu tiên ở trong list ra như vậy là chức năng xóa của chúng ta đã thành công tốt đẹp các bạn thấy uh, thấy dễ dàng phải không học quá là dễ dàng các bạn có thể học uh, cùng với tôi trên YouTube hoặc có thể truy cập vào trang chủ các anh theo thì